Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh thông tin Check One. Vẫn là tôi đây. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cập nhật thông báo từ ban giám đốc công ty đến người lao động thuộc công ty VT, VT2, VT3. VT3 là sau khuya đó. MV, GH, TMTC về việc chế độ tiền lương từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới số 039 2021 TB BGD Căn cứ vào công văn số 11102 KH UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 15 tháng 9 năm 2021, căn cứ vào sự đồng thuận giữa ban giám đốc công ty và ban chấp hành công đoàn. Ban chấp hành công đoàn và ban giám đốc công ty thông báo về chế độ tiền lương cho người lao động từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến khi có thông báo mới như sau. Áp dụng từ nay cho đến khi có thông báo mới nha mọi người. 1. Người lao động đang làm việc tại công ty sẽ nhận lương bằng 100% lương căn bản và đầy đủ các loại phụ cấp, lương và trợ cấp. Và người lao động làm việc 3T sẽ được hỗ trợ thêm 100.000 đồng trên một ngày, bao gồm số ngày làm việc, nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần, áp dụng cho người lao động đang hưởng theo mức lương công nhân, bao gồm TLC, TLB. Những người ở 3T tại chỗ, một tháng có thêm 3 triệu nữa nha mọi người, ngày nào cũng được trăm ngàn. Chúc mừng mọi người nhé. Tiếp theo, người lao động đáp ứng đủ điều kiện đi làm nhưng không thực hiện theo sự điều động của công ty thì sẽ áp dụng nghỉ phép năm hoặc nghỉ việc riêng hoặc nghỉ không lương. Thì những người mà đã đủ điều kiện đi làm rồi mà bạn vì lý do nào đó bạn không đi làm được thì bạn sẽ được à, nghỉ không lương hoặc là sẽ được nghỉ phép. Người lao động đăng ký làm việc tại nhà được sự chấp thuận từ ban giám đốc thì sẽ được hưởng mức lương bằng 100% lương căn bản. Người lao động tiếp tục nghỉ ngưng việc Đấy, những người lao động tiếp tục nghỉ ngơi việc này thì phương án 1, người lao động sẽ được hưởng 50% mức lương tối thiểu vùng. Phương án 2, người lao động có nguyện vọng đăng ký nghỉ phép năm còn lại của năm 2021, những ngày còn lại sẽ được hưởng lương 50% mức lương tối thiểu vùng. Đấy, ngày xưa 70% bây giờ thì sẽ giảm về 50% mức lương tối thiểu vùng nha mọi người. Người lao động sẽ đăng ký lựa chọn phương án qua mã vạch QR code hoặc đường link bên dưới Trường hợp người lao động không quẹt được mã vạch thì có thể đăng ký trực tiếp với quản lý. Thời gian đăng ký trong vòng 3 ngày kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 4 tháng 10 năm 2021. Đây là link đăng ký nha mọi người. Mọi người xem video không thấy đâu thì mọi người dừng video lại điền cái link này vào là được. Nếu như ai không biết quẹt mã QR thì nhập đúng ký tự ở trong cái đường link này. Đó, vào là có phần đăng ký nha. Ai không biết đăng ký thì comment ở bên dưới, bình luận ở dưới. Mình chỉ trực tiếp cho mọi người luôn nhé. Hoặc là mọi người đăng ký với quản lý của mình. Rồi tiếp theo này, trong thời gian này, ban giám đốc công ty sẽ phối hợp cùng cơ quan bảo hiểm tỉnh để thực hiện hồ sơ cho người lao động nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với mức từ 1 triệu 8 đến 3 triệu 3 cho mỗi người. Thì cái thời gian đóng bảo hiểm bao nhiêu thì được lãnh bao nhiêu thì có video ở trong kênh rồi mọi người vào xem nhé. Cái video mà hướng dẫn người lao động hưởng hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp ấy thì mình có nêu rõ là à, đóng bao nhiêu năm thì được hưởng 1 triệu 8, đóng bao nhiêu năm thì được hưởng 3 triệu mà đến 3 triệu 3. Đó. Nó tăng dần lên nhé đóng càng nhiều thì tăng lên ok chưa một số quy định tại các thông báo trước đây nếu không còn phù hợp sẽ được thay thế theo nội dung của thông báo này khi có quyết định mới của chính quyền địa phương và căn cứ theo tình hình thực tế của công ty thông báo này có thể được điều chỉnh và sẽ thông tin đến người lao động thực hiện Đấy, thì đây là đây là mục của ban chấp hành công đoàn và ban giám đốc cũng như là cái mã QR để mọi người quẹt này Đấy, mọi người thể chụp lại màn hình để quẹt cái mã QR này Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thông báo hôm nay thì nó ngắn gọn thôi. Có gạch đá gì thì mọi người cứ ném ở bên dưới nhé thằng nào mình cũng chưa có gạch đá để xây nhà nên là <laughs> rất mong mọi người à, cứ ném ở bên dưới thì mình lấy về xây nhà. Cảm ơn mọi người đã xem tin. Hy vọng mọi người đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé.